Chegou a promoção Omo Mania. Chỉ cần mua Omo, bạn sẽ có cơ hội trúng một quả bóng Omo cực đẹp có in chữ ký tặng của danh thủ Ronaldinho. Ngoài ra, còn hàng trăm ngàn giải thưởng khác đang chờ bạn. Vì Omo hiểu rõ, trẻ học được rất nhiều từ các trò chơi. E aí, vai ficar fora dessa? Mua Omo ngay thôi. Quà thực hay, chơi mê say.